tiếp theo là tính năng của nó tiết kiệm thứ tối cùng của nó là tối đa của nó là tiết kiệm ga thực tế là gia đình tôi có 4 người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá trên 330 tôi sử dụng được khoảng hơn 2 tháng ở bếp nướng này rất là tiện lợi ta có thể nấu nướng được những món mà ta nướng được tất cả những cái món thì khi nướng các bạn cũng nên ờ, đổ một lớp nước vào mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh